và với căn nhà đang được gia chủ chào mới một cái giá bán là chỉ với giá là 4 tỷ 350 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì là một sẹt và một trục nằm trên một con hẻm rộng lên đến khoảng 4 mét nha quý vị. Một con hẻm xe hơi vào được đến tận nhà luôn. Và một con hẻm xe hơi 4 chỗ nha quý vị. Đây và căn nhà mình thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường à, cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 nha. Quý vị nhà mới và mua chỉ việc là sách ba về ở thôi với căn nhà xây dựng mới và thiết kế rất đẹp được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi từ những à, sofa rồi bàn ăn tivi tủ lạnh máy giặt à, giường tủ bàn ghế đầy đủ hết nha Đấy, với à, căn nhà mình thì ở bên trong đây chúng ta đang còn một số căn ở bên trong nữa này Đấy, cũng như là khu vực ở đây thì đã ở hết rồi và hiện tại thì chỉ còn lại duy nhất một căn nhà nữa thôi và đang được uh, gia chủ uh, chào giá bán chỉ với hơn 4 tỷ đồng một xíu nha quý vị và nhà mình thì được xây dựng là một trệt một lửng và một lầu ba phòng ngủ chính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 Với bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và có kính gần lực được làm bốn cánh này. Bên trong thì à, chúng ta sẽ có một à, khu vực sân. Khoảng này thì khoảng sân rộng lên đến khoảng 1 mét rưỡi nha quý vị. Đấy, khoảng rộng khoảng 1 mét rưỡi nha. Và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và có kính cường lực và được làm bốn cánh. Bên trên thì đã được gia chủ là che chắn những các cái ờ, sắt và có những các cái ờ, kính cường lực rồi. Với một căn nhà xây dựng một trệt và một lửng một lầu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 Đấy và toàn bộ nội thất ở bên trong căn nhà khi mua thì sẽ được gia chủ là để lại cũng là tặng lại cho quý vị mình với những cái uh, nội thất ở kèm theo bên trong. Chủ nhà đã full nội thất cho gia đình mình rồi. Và bên trong đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ à, sofa này kèm theo là một tivi và có những bức tranh bức ảnh. Bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Đây dưới đây thì có những các cái bộ sofa và bên bức tường thì đã được gia chủ là đóng những các cái gỗ rồi Đấy, ở à, bên bức tường của căn nhà mình nha quý vị Một căn nhà phải nói là rất đẹp và nhà mới Với giá bán thì chỉ có 4 tỷ 350 triệu đồng Đấy, Và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha Đấy, Phải nói rất là đẹp và tuyệt vời Và được gia chủ là tặng cho gia đình chúng ta với một cái tivi là màn hình 55 inch Và hãng à, TCL và bên trong đây thì à, chúng ta sẽ đến với lại không gian khu vực phòng khách à, phòng bếp của căn nhà mình nha quý vị. Và bên ngoài thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có khu vực rửa mặt ở bên ngoài. Đấy, với à, được tặng một bộ ghế ăn gồm 4 ghế và có tặng thêm à, tủ lạnh cũng như là máy giặt và đồ trang trí bên trong kèm theo cho căn nhà mình nhà quý vị. Và bên trên trần thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng kèm theo là hệ thống chặt thạch thạch cao. Và đây là toàn bộ cái khu vực ở không gian đường sau của căn nhà bếp của quý vị mình. À, chúng ta chuẩn bị mua thì với thiết kế rất là đẹp và nhà mới sổ hồng riêng và công chứng gọn ngay trong ngày luôn cho những à, khách hàng nào đang cần mua nhà nha quý vị cần gấp thì à, công chứng luôn sổ đã có hoàn công à, giấy tờ đầy đủ gia đình mình rồi Đấy, và bên chủ nhà thì có hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80 phần trăm giá trị căn nhà nha quý vị với nhà mới đẹp và tặng full nội thất nha và tiếp đến thì em sẽ mời tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta di chuyển lên khu vực bên trên cái phòng ngủ đầu tiên này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 và công năng sử dụng nhà mình là khu vực à, sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp và có 3 phòng ngủ cũng như là có hai nhà vệ sinh, có khu vực ban công, sân phơi ở bên trên nha quý anh chị, rất là đẹp. Một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời và đây là phòng ngủ đầu tiên ở trên tầng lửng này thì à, được gia chủ là tặng gia đình chúng ta với những các cái giường, cái tủ và có cái đế tivi kèm theo là những à, điều hòa và những các cái bức tranh nha quý vị. Đấy, với không gian thiết kế khá là đẹp một căn nhà phải nói là tuyệt vời với mức giá hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi là gia đình mình có thể là sở ngay một căn nhà mới rồi để gia đình mình chúng ta ở nha quý vị. Vâng, di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 2, phòng ngủ đường sau của căn nhà. Và trên đây thì à, cũng được gia chủ đã tặng giường luôn này và có tủ và kệ để tivi, có tranh, treo tường và tặng thêm điều hòa. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị rất là đẹp luôn một mẫu nhà phải nói là vô cùng tuyệt vời và đang được nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay trục đường của đường cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 nha quý vị ngay sát bên với lại khu vực ủy ban bường phường 9 luôn và trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này có vòi tắm hoa sen và kèm theo cương soi à, có đèn sáng và nội thất là hàng à, Limax nha quý vị Cửa thì à, được gia chủ làm cửa nhôm xin pha kính cường lực nha Đấy, đường trước đây cũng được gia chủ tặng giường luôn này và có tủ kệ để tivi và có bàn trang điểm ở khu vực đường trước. Đấy, với bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cũng như là có khu vực ban công, phơi đồ đằng trước của căn nhà. Đấy, rất là đẹp nha quý vị. Một trệt, một lửng và một lầu, ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Khá là rộng.